Okay. <laughs> mẹ pena xe yên xe à ơ do là cha yam chén na quê nhân phiêu xe thế mình bay à, lê sai biểu hàng à, phụ thề nà tôi ơi siêu ân phụ thề sa thiên khu ê biểu là hiện siêu ê xin chăm phu la nhị siêu viên tường dân hay biểu là cha tương siêu mai à, bình sốc nhẹ chiếu ai bình sốc chia về sọn lò ê piêm lê cổ á chìa gai có tạm bên mắng nhìn mưa tỏi mắng nhô mắng lệ in chi ha kia kia ô, ô. kiếm ít ít con như sẽ có hạ tàu mặn lộng tu chủ và lộng lũng chủ xe quảng gọi sẽ có gì con tán chủ mười mười tỏi hạ tàu hai con em con tề tài truy vào youtube bun đi vừa bùng xuất bị vừa tôi hiu tôi mặn ồ

thêm diễn lệ nhìn lệ mà hãy nhận lại on cha so yeah chia nhỏ phải piam mà chê lê hai con rồi của chỉ ra con tấm về mường tứ của tiểu con là hai mường đi bộ mường lươn nó té hoang nó vừa căng hết tụ tòng cú nè là que não nè hay là hai sẽ mai con à, tu lấy nam nhớ mẹ mai à, to bé tiêm lên ye quang tài mà cún yêm cô yêm phát như miên mưa ye chung thành chân than thành chân vàng ồ yếm lùng đĩa nhì miền yết tung to to coi yo dạ phi hăng nhé hai to mà hai nhung lo con than tệ tập quân yếm hoàng ồ hả ơi bằng nam băng nhung สมอยังเป้ปักยึกจินจอยท้องนี่มาเออเจมาจินนาไม่จอยอ่ะ này tiêm mà chín na ê mà ê rồi na bia mẹ gần na yên u khá cho na ya cha mơ cho lơ sẽ giáng xin trời ya chém nhé sẽ khá châu <coughs> xia chấm ê ờ, chiều là nhưng mà tòa tại chúng phi hạng là mai cún bút tròi về chùm dạ mai phun mai phá sẽ con vừa cúng bút rồi mà xin mà nhàn vừa mà toàn mà chơi hà nó tụi mày tự giàu à xin nhàn là vừa khó nguyên cún mà toàn mà chơi mà phun pha bữa sẽ thay khó tự nguyên hả ồ gì con tè tự bữa cố tè nhìn vừa ý trận con lùn nó tém bền á ý trận cố ý miên nhà phía hang mà em bền cổ rình yếu số quảng kén o quảng kén toàn chuê phun phát là mình yêu tập bùng lùng đi sao lòng ảo toàn, bực hang hoài có tay mình mà tòi có ở khu gian này mắc con cố xem bẹ rình xin vui mắng quảng quên đi bây giờ em mình trầu lăng, lò ảo toàn ha mấy hiếu tu lò cha tiền chàng cha tiền cho cổ tài dườn tài nó toàn chi bằng phẩm mẹ nếu bây giờ cầu vua nãy tề miền xe hàng anh vừa pe co hàng anh vừa con nãy miền cổ hiếu lún mà tề cái miền lún thì hiếu cổ mà tề có lún kia vừa ứng bạc bạn vừa mà bền co huyên <clears throat> co mà phụ chuế dạ mà cha tiền lồng <clears throat> mà cha tiền lồng bạn khu dâm dân yêu co mà tế dạ có cổ này bây giờ tiểu cha tiền sẽ có mình mà tọa mà tọa hắn lại về sẽ có mai lo, thôi mình mà tọa lò tọa tọa quê nhớ dần tè phiếu mình trả tiền rồi khu miền chú gần bị trả tiền chỉnh tè về yết ha ồ miền mà tọa à hai chị con với nó y can yện tại của hai tấm biển hai nhụng miền bây giờ mà như chín kín như vậy y on cha tài y ở than tôi mình mà tọa mường ồ สก็มีเหมือนต่อมาต่อห้าหายนอออนจ้าตายมาหันยุ่งอย่าแองทานตาเฟียตู้เหมืองตู้หิ้วอ๋อห้างจังก้องนอเบื่อเมียนด้วยอาจุเมียนด้วยอาจุหิ้วด้วยเมียนด้วยนี้เมียนด้วยหิ้วด้วยห้างโลหอยเมียนอย่าก้องเดียงด้วยซินนิ้วว่าเมียนด้วยหิ้วเชียวหาต่อหาไหนแฟ miền duệ hiếu nóng miền duệ nhi bữa ở chỗ chỗ hiếu lòng ở ờ, má tùng pe hang điang điang nên xe hang biển con là điang đun điang ngã nên hiếu điang niu những hai quay hiếu bữa miền ta to miền bữa hai quay hiếu hai chỗ lồng hai chỗ khu sĩ chỗ chàng hong như miền ồ hai gì con tài nó <clears throat> dạ con tệ thọ nha lô hoa bao nhiêu câu nghìn lô hoa câu nghìn lô hoa dễ thìn dễ tệ dễ miên man sẽ có gì con tài nó dễ nó chủ mình mà tội tỏ hay là mình mà tội con ta bia mượn than tệ bia với hiu ô ê hiu là lô hoa gì con mượn gì con sâu tệ con lô hoa dễ thìn dễ tệ dễ miên như có hiệp dây miền tài dây miền dây thất miền chẳng tôn tài chính tài dây miền siêu tôn, về hạt tiêu miền à, hiệu miền chẳng tôn, ở hiệu miền siêu ton về rồi nhé chẳng tôn, dây thất miền siêu tôn tài miền siêu tôn sẽ dùng thất miền chẳng tôn, sẽ tài nhất chỉ còn là dây miền chẳng tôn đảng ồ dây miền chẳng tôn tài với nhi gia đình sổ chiếu ấy hiệu biểu chiếu hiện liệu lộn hiệu bia chiếu là xe hiệu bên mình chạm to như vừa đang ha ồ lùng đi miền mắt cốt chắn miền nhà lộng bên miền tạm to như vừa tàu chiếu vậy rồi nó bật xuất xảy ra nó bật tàu chiếu nên vừa cao hố tẩy cao hố tẩy vừa vừa trở miền xí to là vừa có ai thứ tiền thì vừa ồ yếp quả miền chạm to như thông minh lòng có này vừa มาทองเม่งโตเจียหยุ่งเบื่อห้องนี่สิอย่ามาทองเม่งแทงจ้าติงมาทองเม่งเจตู้เจียหยุ่งฟ้าลุงได้ฟ้าลุงกันได้ไหนใช้ยังไม่จากตอนในทองเม่งไม่จากตอนนี้ค่ะโอ้มันจะมีสตอนบุยมีสตอนมาให้โตตู้หันหยุ่งบุยมีสตอนนะจะก็ให้เพียวชุนเพียวเมาไอ้ให้แง่ต่อตู้ฝุ่ยจ้วยหังยิบย่อโกจ้าติงนี่ฮะจริง มาช้ามาชงเบ่งเสียไม่จังตอนตายมักกะลุงเดียเฉยเยี่ยยุ่งกันได้เยี่ยมหาต้อเยี่ยมไม่จังตอนมาชงเบ่งงี้เมียนคู่เมียนแล้วแต่คู่เมียนตัวคู่สีมาชงเบ่งงี้ไม่จังตอนโอ้ใส่จาติงใส่ลุงเดียคุ้นจิวคุ้นเปื้อใส่เยี่ยมไม่จังตอนมาชงเบ่งงี้เมียนแย่ก้องเท้าเตะหายเมียนก้อง yên hiu lo sẽ có hạt to hạt con mi hạt to hạt tôi hạt to con phò nha đa phò youtube bùi gì hiu gì hạt bùi gì hiu tôi bùi hiểu hôm nay này con phan cò dày luôn phan tọ dày đo vậy hạt tiểu con y tọ chung nhà phi bé mà ta nhận to mà ta nhận to dạ có hãy hiu lo mà to ta số mưa họ mà ta số có dẫm hải con hạt to dùng nuôi thất tài ta xuất xảy đạn ha e con là tôi fan có xe xuất xảy đạn mỗi ta mất tại hiệu fan có hiệu fan mùa ha với tổ mùa ha à. bữa lùng đi em yên là xuất xảy sen chạm toàn xuất xảy đạn <laughs> chạm toàn xuất xảy đạn ha ô em sao mà tay gen con chó chó ở tổ xuất đặng chê mai chó chúng ta chuẩn tốt chê toàn mất chạy hà lại ô lò hoa dề thiên dề tệ xe dề chê đặng dề chê tai sinh tè mà chó mà chó sẽ dạng chuẩn ton tài hăng bữa miền nhà phi hăng nghe dề mình chẳng miền tài đặng bữa sinh tài lùng đi miền miền chẳng ton tổ chiếu miền chẳng ton mà thông minh cún chịu cún cua miền chẳng ton như thông minh hả ồ sẽ có gì con tài ứng dề con tài ứng chủ เรามีเหมือนต่อหาต่อหายก้องเรามีเหมือนต่อแองก้องตาทานแต่ปีติฮิวโอกีอีฮอแซก้องเหยียบอิวเมียนว่าเบื่อนายแรงจริงมีเหมือนต่อเถงเจ้นเมืองเถงเจ้นทานโอ